Hello xin chào mọi người Cảm ơn mọi người đã đến với channel của mình Và mình làm Huy đây Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tục đến bằng máy các đặc sinh tôi mình sẽ xuất khỏi nhất các bạn Thì à, trong video lần trước thì mình đã có xây dựng một cái chỗ để à, tông đủ tự động như thế này Thì chỗ của mình cũng đã chịn lại thôi Bây giờ thì mình sẽ lấy lại đấy và thu hoạch Đúng nhẹ Bây giờ thì mình sẽ làm ngay cái này đi làm được mà chạy từ trên cây xuống cây sẽ 엄마 nó luôn 넣어놓으니 Đấy Bây giờ thì tất cả lại vào cái hướng này của mình thôi Đấy Thì à Bây giờ cũng đang định răng tại, tại bây giờ thì mình sẽ đi về nhà ra Anh chị cái ngôi nhà của mình Đó nó có không khí tết một xíu nha Bây giờ thì mình sẽ đi vào nhà có và lấy một ít nguyên liệu để xây dựng là để chặn chạy à, chặn chạy à, ngôi nhà của mình thôi bây giờ thì mình sẽ lại một ít đàn hồng của mình cái này thì mình lấy ở phía bên kia và mình có đi pha một ít à, màu hồng này đây thì à, là sẽ một ít thắng cây của soi như giờ này là bây giờ thì mình sẽ kết thành một ít bạn gỗ sôi đã đó bây giờ thì mình sẽ đi sang phía bên cái chỗ này của mình đi mình sẽ cái chỗ bên này của gần nhà mình nha mình sẽ tránh cái chỗ này luôn mình sẽ tránh cái chỗ này bây giờ thì mình sẽ làm một cái à, giống như đó thì mình sẽ làm cục trụ như thế này trước bây giờ thì mình sẽ đưa vào đấy và làm ăn một tại chỗ như góc tay thôi đấy đấy thì mình sẽ đặt lon sau này để sáng như nó tự nhiên nhất có thầy ấy đấy bây giờ thì cái cột này là khá là ở trên này đớm ra Xem này mình thấy cũng được rồi bây giờ thì à, à lên một xíu nữa và bây giờ thì mình sẽ à, làm những cái canh đấy ui ui giờ thì mình sẽ làm Việt Nam mình chọn đoàn sáng chế à, xây dựng cái mươi xây dựng cái đao ấy thì tại tại thì mà nó lại lên với cái đao ấy nên sẽ xây dựng một ít à, này để à, sáng chế luôn ui Ừm. Ôi, ôi đừng quay. Uh. No. Đấy. Đấy thì bỏ vào đây cũng được. Thế ra thì lại à, cái đường super này của mình đã ta xuống lấy để lại một ít trang dạo đi lên. Đấy. sẽ bắt bắt cô ấy Đấy. trời ơi Đấy. dạ thì để ra như thế này một triệu chỗ này thì mình cũng sẽ làm mà khá là to ấy còn một xíu đấy nữa nay cũng nên một xíu cá một xíu đấy nữa ui rồi mình thấy con thiếu chỗ này nữa nghe rồi mình mấy xung sáng có nó đã được chưa nào ừ, thế này cũng được rồi đấy bây giờ thì mình sẽ đi lên mà đăng trị một à, lén không để làm cả sân bóng vậy đấy mỗi chỗ mình sẽ đặt khoảng mấy cục lén như thế này ยังไงกันก่อมุชิพร้อมเคยไต่ไล Dari đi xuống đáy ra Chém vào đưa cho Nam à. Thế mình đẩy Đi lên đây và đặt thêm một cái Để cái này nữa Đặt cái phía dưới này nè Đấy là đấy và đặt thêm một chỉ nữa Đấy giờ thì là đấy Thế thì đi sẵn bên kia bên này và đặt rồi đấy giờ này thì đã xong rồi bây giờ thì để mình đi xuống này và em lưới cho nào ừ. mình thấy chỗ này nó còn nghe em đã thêm một cái cấy nữa thôi ăn cái nữa ấy này tôi sẽ đặt một ít đèn như thế này rồi Đấy, bây giờ thì đã xong bây giờ thì mình sẽ đi vào nhà dọn dẹp đồ và lấy một ít đâu để ra trang trí anh em, ui mình sắp chạy ngầm nữa đấy chứ đấy vào cắt cắt cắt đồ con dưới này à bây giờ thì mình sẽ ngủ một chặt được thịt trong nhà này lại này uhm. nào tôi ngủ đã để nhá sáng dài mình còn là trắng trụy nữa chứ ok à rồi à, bây giờ thì sẵn ra thì mình sẽ đi ra và lấy một cái sắt ở trong này đấy và lại thêm một ít đục đục mình có trong người ra bây giờ thì mình sẽ cải tạo một ít cái đen lông này bây giờ đi ra và lên trên tay nhìn cho nó đẹp thôi à mà mình âm lên cũng phải ra nha có lại một ít à, để lại một ít sắt nữa để chạy tàu à, ba cái giấy giấy xích ấy thì nhìn cho nó ờ, đẹp hơn bởi bởi vì có giấy xích nó sẽ lan cái đen này nó trở nên thật hơn này lại đây phải lấy một ít màu sắc đây rồi ra một ít xa sát ra một ít uhm, để sắc này thôi ai bây giờ thì bị ra mà anh chị uh, à, các anh chị um, cài cây dao ra của mình thôi Đấy, bây giờ đi lên trên này Mình sẽ lại lấy một cái dây xích và bóng đen đấy Đấy cùng vài Đấy nữa Đấy thế nữa chứ à thì để sáng được cả thôi ui hôm nay hôm nay nữa ai bây giờ lại này vào đặt một ít cái dây xích ở chỗ này nữa A few moments later Đấy, cho mình đã làm xong cái à, cái à, đao này và trang trừ một ít đen lông phía dưới này rồi thì bây giờ cũng sắp đến trại bây giờ thì mình sẽ à, chuẩn bị vào nhà đấy và ra một ít phá bóng Tàu 95 mình sẽ chuẩn bị khá là nhiều bột nhôm Nhôm mình không nhiều Giờ thì mình sẽ à, đi làm xây dựng một cái chỗ để à. gọi là sản bột nhôm vậy Sau đó mình sẽ cần khá là nhiều bản chất nhân Thì bé là mình sẽ lại thêm một ít đá nữa à, mình cũng phải rồi bây giờ thì anh sẽ phải đi đau một ít đạn thôi anh sẽ à nữa mình cần gì đã lấy mình có e à, sắm đã mà thế thì mình sẽ đi sáng cái e sắm đã là để cùng mình để lại một ít đá thôi đấy nè nè nó sẽ lại là một ít đá như thế này và tại sáng phía bên nhà của mình để lại mình một ít redstone à đầu thì mình sẽ ra đây và lại một ít không cần không cần mình sẽ ra đây và lại một ít à, gỗ đây luôn để xem mình con gỗ nóng ra à, đây con à, con được một cái piston nữa em mình sẽ chạy khoảng ta à, sẽ cái piston này à con thiếu uh, redstone nữa nó sẽ chạy ra khoảng 12 cái uhm. piston nó ra đây piston này ui con thiếu sắt nữa chứ Thằng này mình không biết mình vào chúng ta Ui Nghe tiếng Đó là thử nhân đâu rồi ta À đây Ui Là từ tìm ngôi nhà vậy bạn Biết Biết Ok đi nhá Biết Yeah. Nha. Đi, đi, đi, đi. Ok. Lão, lão. Lão. lão. Ừ, ra được rồi, sẽ mặc ngay bạn gì nào Ừ, bạn bột nhồm Nhưng mình đâu cần đâu xem trong tao đang cọ sắt vậy không con nó sẽ trả ra à, một cái ít đây đây là khoảng là uh, cái nữa là đủ đấy chạy ra piston dựng luôn à sao mình chạy ra piston dựng lên piston thôi ta mình sẽ là công thức cái đã à, lại một ít gỗ nữa để chạy tàu luôn con tiểu gì là ta à con tiểu stone ok rồi à, ấy con khá là nhiều cậu luôn nè đấy rồi bây giờ chạy ra thêm một chút nữa rồi cái này cũng đủ rồi bây giờ thì mình sẽ tập cho nhập đôi trong này đấy bây giờ thì mình sẽ thì à, sẽ dừng tại chỗ này thôi các team này sẽ tăng khá là nhiều redstone luôn này đấy ui nó khá là nhiều redstone thế này một cái quái và một cục đá rồi đá rồi ra làm để hôm nay mình sẽ làm cái căn gạt ở thế thì mình sẽ tìm cái chỗ còn cái là thằng mẹ nó xuống nói Mình chạy bên này cũng khá là con trọng nè Đây Thì em mới sẽ đặt máy ở đấy Thì mới sẽ đau Và cũng đặt như thế này Ui một hai ba bốn năm sáu cái sáu với phải đặt đụng trường vào spawn ra thôi này là quả đóng đất à ok à, ok hình như là mình phải cái băng stone uhm nó sẽ phải xây piston thương thôi đặt piston dịch thôi đặt piston thương nhé nhưng anh con à có chịu nhiều nguyên liệu để xây dựng thì hoa này bây giờ thì mình sẽ bỏ cái máy này ba bây giờ thì mình sẽ đi vào ba khám thủ công thôi mình sẽ vào à, tìm một cái mặt phẳng để đặt à, còn sướng để phám hoa ấy. thì hẹn gặp lại các bạn khi mình phám trong một số lượng nhất định nhỉ A few moments later. À, bây giờ thì mình sẽ đi ra phía uh, sau cái à, à, ra cái chỗ máy sáng này của mình tám Ripper để à, làm một ít thuốc súng vào để làm pháo hóa này. Đấy, để mình sẽ ngon có thuốc súng của chúng ta. Ừ, có khả năng như thuốc súng này. Đây. Đây. Đấy. Ai bây giờ thì đi ba thôi Ra ba ba mình sẽ lại một ít ra à? Bị à, phỉ trắng này Không phải mày phán bị này của mình à? để Để để à, làm phá hóa này đấy bây giờ thì mình cưa ba để vào chỗ này để xây dựng nói để làm ít chạy và bây giờ thì mình sẽ lại ai như bột nhôm nã để làm phân mau lại và mình sẽ lại sướng trong này để làm màu trắng nữa ơ ừ. cái kiểu mình nó rất Maya thì mình sẽ làm gì tướng như phải hôm nay vì cảm nắng có sướng một chút bây sẽ chạy ta được thấy một một ít cái mau sáng nay lại một ít lưu đê trên này nữa thôi ra một ít sáng nhạt ngay nữa ra một ít màu cám à, bây giờ khi mình sẽ bây sẽ bật thuộc súng vào đấy nó bò mau nay mau nay mỗi lần nó sẽ cho tạm cãi nha em bây giờ xem cái này tạm cãi nữa cái này cũng tạm cãi cái này cũng tạm hai cái nữa đây con chuyện margin làm sao sẽ trả được 8 cái này và bây giờ thì mình sẽ để ta thêm thêm nữa thôi sau tiên mình sẽ cho thêm 8 cái màu này nữa đấy ta thêm nữa thôi đấy và chỉ theo là 8 cái này nữa dùng cái này thôi đấy vậy thì mình sẽ chọn một loại thế này ba tặng à, ba tặng cái này đấy này cũng vậy nữa ba lắm ba sáu ba bảy ba tám rồi à, bây giờ thì mình sẽ chạy tàu à, giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ bỏ cái cục này vào bò dậy ba bò tục súng nào là chạy tàu cái được tỏ thôi nhưng mà mình muốn thời gian bay anh nó bay khá là cao thì mình sẽ bỏ ra hai cái thế này và thời gian bay cũng là hai thế thì mình sẽ chạy tàu khá là nhiều cái này thôi cái nữa đấy rồi đấy nữa rồi bây giờ thì mình sẽ làm giật đô ở à, phía trong này đã rồi bây giờ thì mình sẽ cắt những cái này đấy để phía trong này rướng ra bây giờ thì mình sẽ đi vào để tạo một ít ấn phạt à là một ít mình sẽ chọn cái chỗ này để à, thấy dương cầm hạt xám này này à để chỗ bàn phá bóng này bây giờ thì mình sẽ lao xuống và như thế này đã đấy và ba là giai đoạn tương lai tổng chỉ nấu một hai ba bốn năm tạo bài chỉ lên một hai ba bốn năm sáu bảy tám chỉ nối như thế này thế thì mới sẽ đặt một cái ba những cái và redstone đang xuống đợi và đưa đá một tối ngay và bây giờ thì mình sẽ đặt cả em nó phát lên thôi và bây giờ thì mình sẽ bỏ một ít cái à, sáu à, vào để trong những cái này rồi bây giờ thì mình sẽ từ xem mà có hoạt động hay không nhỉ Bây giờ thì mình sẽ bỏ cánh gạt đấy và gạt thôi Này là đặt lại và đây. bé thì đặt thánh slide và nhỏ lắm một cái nữa thôi bây giờ thì đặt cả đặt đáy à, và rồi bật lên thôi ok nếu nó không hoạt động sao ấy thế là lật lại chỗ này đã Sao cũng đã tối bây giờ cho mấy sẽ ngủ và giấc ngoài này luôn Rồi Ok mấy sẽ ngủ với ta Rồi Ngủ một giấc sáng ra cho mấy sẽ tiếp tục làm tiếp nhẹ Đấy, bây giờ mình sẽ làm được cách bình thường đi mấy sẽ nghĩ thằng ai lại để học cùng mình nha mày họ họ lượng đâu nghe để cũng là phỏ cùng mình nghe. để cũng vậy ok ta ta muốn là phỏ này đi ok tối sau mình sẽ thằng nhầm này rồi nhưng mà sẽ làm lại năm một triệu này để thử đã nhỉ em sẽ bỏ pháo đến của mình vào trong này đấy vào em có chín cái mình sẽ chế ra chín ấu luôn nhé này một này ở chỗ này hai này cũng hai này cũng con này bá đi thằng một thằng một ui nắm thằng này rồi để kia bỏ vào những thằng mật khẩu thôi rồi bây giờ thì đặt một cái son lên thôi sắp lại và chuẩn bị à, xem thành quả rồi đấy khá là đẹp luôn đấy đấy thế là xong rồi giờ mình à cảm giác các tập thì mình sẽ cố gắng để tạo khá là nhiều vào này để dành cho ngay tại đây thì ok cảm ơn các bạn đã xem được clip này à, bạn ship biết là cho mình một lái đang này đồng hồ mình nhá đang quên cái chúng các bạn ở nhà tôi bảo nhé khi mình làm video mời nhé thì à à để lái và đăng ký cái đồng hồ mình nhá bye bye bye bye